Ok, xin chào các anh em, chào mừng trở lại với channel nói TV của mình nha. Tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ làm ờ, nói chung là bỏ rơi ờ, em ờ, nó lâu lắm rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là tẩy lại cái tiềm năng của em cần HIV rồi đi up level thôi. Vất. Tôi sao lag vậy ta? Wow. Giả lập lag quá anh em ạ. Rất là lag luôn á. thôi để mình đổi phiên bản nha anh em nha má nó điên thế nhá qua mẹ bản gốc chơi đi nói chung qua bản gốc chơi cho nó đã anh em ạ qua bản gốc thôi bản reset á thì vừa nãy là mình vào bằng cái bản uh, giả lập kia mà nó lag thôi rồi luôn ý bây giờ mình sẽ qua bản gốc vậy ok em ờ, xem mình nhớ like và subscribe ký ủng hộ kênh mình nha thì bây giờ mình đã đi tẩy tiềm năng cho cần HDV vào vào cái map up level treo up cho nó thôi thì mấy hôm nay là toàn đứng bán xu thôi vào giao dịch xu cho anh em mua xu ở cái shop nên là không có thời gian ờ, không có thời gian đi úp á thế là toàn lấy cái nick cần ờ, HDV của mình ra là đi uh, giao dịch xu cho anh em ở trên shop thôi bỏ rơi lâu lắm rồi cũng chán một thời gian chán quá bây giờ chán quá anh em ạ đó thì vẫn cố gắng là làm ra những clip ninja cho mọi người xem bây giờ tẩy tiềm năng rồi đi treo úp cho anh em cho anh em xem thôi vừa úp ia vừa úp level và vừa nhặt yên để uh, lên level 130 để mình phang cố gắng là phang đồ thôi nói chung là đồ thì mình nghĩ là vũ khí 16 thì hôm nay xem cái clip của anh nhím gam minh á thì mình đập nó gọi là khó khăn vãi lìn luôn đập ỉa ra quần đập hai hai mươi mấy hit mà không lên được cái vũ khí 16 thì mình sợ lắm rồi đó ok bây giờ mình sẽ qua làng Corin và xem thằng nào bán lượng auto không thì để mình sẽ mua nha game hôm nay xe ở 4 hơi bị lag á không biết là do xe ở 4 lag hay là sao hay là cái bản gốc của mình bị lag á đây hiện tại là mình đang cộng uh, ờ, HP và né đây cho mọi người xem luôn đó HP của mình chắc là tận 4k mấy cần 5k bốn k bảy nhá ok mình đeo đi 4k 7 này mình nghĩ chưa Yên mình mua cái tẩy đã xong rồi mình sẽ đi ờ, gọi là đi sẽ đi trên địa bảng là xem cái độ né giòn nó như thế nào gần 5k néo luôn rồi vẫn chưa thấy ai bán tẩy tiềm năng chờ mình một chút nha mình sẽ đi tìm một người là bán đo bán tẩy tiềm năng là mình sẽ tẩy tiềm năng lại như bình thường thì mới úp được chứ để cái chỉ số như này thì úp bằng mắt cũng không lên luôn đấy đây rồi tẩy kỹ năng tẩy tiềm năng 270.000 nữa rồi anh em ạ một viên này ok trước khi tẩy để đi up level thì mình cũng vào mình pk với mấy thằng xem là như thế nào quan lại nó không nhá đang 18 nghìn thì vậy đang 18 nghìn thì nói chung là chém không ngứa đâu 18 nghìn hay là 70 nghìn thì cũng như nhau thôi xem là hôm nay ờ, gặp những ai nào ôi mình đang top ba mươi mấy rồi anh em ạ mình đang đứng ở top ba mươi mấy luôn rồi ấy ông keo 2000 này có vẻ nghe lạ ta mà vip vãi cứt ăn sao lại cây 6 vip này Ui. đúng là tốt. thì toàn là những cái con hàng nó khủng vãi cứt ra anh hai lắc này con này chơi được ta chí mạng né nó nghìn tám thôi anh em ơi nên bạn chinh phục đi chơi chơi chơi chơi chơi ăn quạt thì cũng được này ok thử test xem nào à 24 hp và là gần 5k né thì nó né như thế nào nha hay là sấp mặt liền luôn rồi đầu tiên là chúng ta sẽ trói nó lại trói lại xong rồi dùng skin này quất nó luôn ui né vào ta sao chả lấy né gì á nó chín mạng khá là cao luôn mình còn à, năm trăm bốn mấy chín mạng cơ mà sao nó đập mình thấm thế nhở quá thấm luôn anh em ạ không hiểu được 5 k né để làm gì thôi nghỉ có mẹ luôn đi đi úp level vậy với lại đồ nó cũng chả vì do đồ tại không thể hiểu nổi ok bây giờ mình sẽ đi tẩy đi ghê quá ta một k 8 né thôi mà nó đập được chết cả mình mình 5 k né chả làm gì tận 24 k hp luôn đấy nha 24 k hp đó quá là khủng luôn nhưng mà vẫn không ăn được thôi đi úp level vậy ơi mình tẩy tiềm năng đi ờ, đây tẩy tiềm năng và mình sẽ cộng lại như nguyên là mình sẽ cộng max sức mạnh đó nhiều anh em mình cũng bảo là anh ơi dạy dạy em ờ, cộng uh, tiềm năng cho kunai đi đây đấy là kunai đây anh em cộng max và sức mạnh với mình mana thì không cần đâu vì uh, kunai nó tự có mana rồi đây khả năng né đòn là 2k1 của mình ok như thế này là anh em đi up level là quá là ok rồi đó, bây giờ thì mình sẽ vào cái map cần up đi tới đi map cần up hiện tại bây giờ là bây giờ 105 thì mình nghĩ là thằng thằng thằng Phương là SO ấy thì nó cũng hướng dẫn mình là đi úp lên ờ, map ở trong 108 úp 108 xong rồi thì mới qua map 114 anh em ạ đó thì mình cũng không hiểu tại sao mình nói thì nó bảo là úp ở map kia thì nó nhiều xp hơn thì ok thì cũng nghe theo nó mình nói là người mẹ mình chuyên gia úp và úp phân thân luôn đấy thôi thì nghe theo ờ, lời lời của nó vậy thì bình thường thì mình vẫn cứ úp ở mát level 108 thôi là úp cái con uh, Masan Ninja đó đó Masan Ninja đó. thì dạo này các em xem ít view quá thì cũng nói chung là chán làm một clip ninja quá nhưng mà cứ vẫn cố gắng làm được bao nhiêu thì làm thôi đây cái map này, này anh em này đó bình thường thì mình, mình sẽ úp cái map này mình sẽ đánh cái con dưới này này level uh, level đây đánh cái con 108 này anh em này đó nói chung là úp cái con này chí mạng vài ba cái là, là chết một quái rồi vì đam của mình hiện tại là 74k mà quạt bút vào nữa thì à, lên đến à, tám mươi mấy đến gần chín mấy k cơ nói chung là úp ở cái map này chí mạng mấy phát thôi là cũng chết quái rồi quái ở đây có một triệu hp thôi mà đó nói chung là mấy con này thì nó cứ ẩn mình ở dưới lớp cỏ thôi đó anh có thể thấy không một con quái một triệu hp xin mình đánh bao nhiêu hit nhá một hit này hai hit ba hit bốn năm sáu bảy tám 8 mít là trên một con rồi anh em ạ 8 mít là trên một con rồi vì con mấy con vị trí mạng là 8 mít là trên một con rồi đó thì thêm cái phiên bản hack vào nữa thì 8 mít thì anh em chắc chỉ đánh trong một một đến 2 giây là chết một, loạt quái rồi nói chung là úp ở đây gọi là rất là nhiều xp luôn mình còn chưa cắn x4 vào nữa thì một ngày mình sẽ lên một level thôi anh em ạ cắn x2 thì một ngày một level cắn x4 thì như là một ngày lên được một level rưỡi cho đến hai level một ngày nhưng mà trước mình lười quá mình không chịu đi mua x2 x4 để mình ăn đó thế là từ lúc hết x2 x4 giờ mình chưa up level luôn đây gặp luôn cả tinh anh này anh em này à không phải má cứ tưởng tinh anh rồi nữa đó ờ, thì mọi người vẫn cứ ờ, ba web của mình vẫn cứ hoạt động bình thường nha hiện tại hôm nay là đang hết xu ở server 1 và server 5 thì hiện tại là mình chưa duyệt được đơn xu của anh em ở trên các shop như đâu quay digimet.vn và ndosu.com thì xe 1 và xe 5 ngày mai ngày 21 tháng 1 thì mình sẽ duyệt cho mọi người sau nha còn những cái xe vờ như là xe vờ 2, 3 hay là 4 thì mình đã duyệt hết cho mọi người rồi ok thì anh em xe 1 và xe 5 thông cảm nha và xe 5 thì cũng hôm nay cũng bảo trì suốt cả ngày rồi nên là mình cũng không duyệt được cho mọi người thì thông báo với anh em để anh em đỡ sốt ruột ý bảo thằng này lừa đảo này nọ ok mà anh em có nhu cầu mua nick thì vẫn cứ lên nickgamet.vn của mình shop nick ninja nói chung là hàng đầu việt nam luôn đã đã bán ra thị trường của ninja gần 600 mác rồi mới được có một hai tháng thôi đã bán được hơn 600 mác rồi ok thì nó chắc chưa chắc là shop nào đã bằng cái doanh thu ờ, bán nick ra của shop mình đâu với lại giá thì nó cũng là giá bằng atm như vậy là quá là rẻ rồi không có thể shop nào có thể bán được ra nhiều như vậy được mà mới ra luôn á ok mình khẳng định luôn là ngoài chắc là có shop của anh quân thì uh, shop của mình ít ra thì không không nhất thì cũng nhì thôi nhưng mà cũng cũng gọi là trong cái tầm có tiếng mà ở bán được nhiều nick nhất trong Ninja School này ok thì mọi người vẫn cứ lên đó và lựa chọn những cái nick phù hợp giá tiền anh em mà ưng nick nào thì anh cứ lên em cứ lên rồi vào mua thôi nha thì hệ thống cứ nạp thẻ tự động và mua nick tự động luôn và anh em mua nick xong phải tránh đổi mật khẩu để bên mình còn cập nhật mã để sim cho anh em để tránh anh em mất 10% khi khi mà bị đổi mật khẩu mà lại lấy lại nick nha ok rồi đấy đi úp quá là nhanh đúng không mình đánh vào bản gốc tôi đã thấy nhanh rồi đấy và cái skin mới của kunai nữa thì nó gọi là bá mẹ nó nhanh luôn á đó. đó vẫn không đi úp trước vẫn không đi úp mà mặt nạ những thật dân tộc vẫn cứ đều đều anh em ạ à đấy là mình còn chưa sử dụng cái lồng đèn 100% kinh nghiệm của mình vào này mà sử dụng một cái lồng đèn 100% kinh nghiệm là cái um, cái lồng đèn mua một k 5 lượng lần trước á xp nó còn lên ầm ầm anh em ạ đó còn hai nghìn yên một cục ở đây nữa nói chung là thêm quạt bốp vào hay là kích bỏng vào thì úp ngon bạn bá cháy luôn gọi cả phân thân ra nữa phân thân của mình còn vừa kích bỏng nữa nó gọi là úp cái mát này nó phê luôn đó chả cần quạt cũng được vì đam mình đã to sẵn rồi chả còn kích bỏng cũng được vì phân thân của mình đã bỏng rồi đó cứ úp như thế này thôi là lên 130 nhanh thôi mà thích là ừ, ra tết mình lên nhưng mà hiện tại mình không thích đầu tư lắm mình cứ úp chay bình thường thôi thì lên 130 giờ cũng chả làm gì chả nhẽ vào làng cổ đi úp quái hay vào làng cổ đi PK thì làng cổ thì toàn phu tinh luyện chín trở lên rồi nên có lẽ chẳng ai ăn được lại ai đâu giờ ai nó ngu mà mang nick cùi về đấy rồi để người ta PK cho đúng không đấy có một con này hôm nay nếu thì quái bị đóng băng nữa chả kịp cắn luôn ấy đấy hôm nay của mình này thì à, giảm sát thương của con à, siêu xe nữa nên là quái bắn chẳng ngứa được bao nhiêu đâu có thể ôm hẳn một một đám quái đây như năm con này luôn này anh em này một lần đánh được năm con như thế này đấy gọi là ngon bá cháy luôn đồ thì vẫn vậy thôi full 14 rồi anh em ạ còn ba cái món 12 này thôi là full 14 rồi ok thì uh, mình sẽ tiếp tục ra những clip ninja một ngày một cái và kèm theo là làm mấy cái game uh, Zing Speed Mobile anh em ủng hộ mình thì clip nào mình ra thì anh em cũng không xem hay sao anh em cứ like và comment bên dưới mình nha ok những clip game khác anh em không xem thì anh cứ, cứ vào ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe mình là ok rồi cảm ơn em rất là nhiều ok clip của mình đây thôi bye bye anh em